đồ vật hỏng được sáng tạo thành tác phẩm độc đáo, khiến bạn không thể rời mắt. Sau khi đồ vật bị hỏng bạn có thể mang đi bảo hành hoặc vứt bỏ. Nhưng những người dưới đây lại tìm được phương pháp thứ ba, họ quyết định tự mình sửa chữa. Tuy không được chuyên nghiệp nhưng những đồ vật được khôi phục một cách sáng tạo và trông rất đẹp mắt. Sau khi xem họ tu sửa xong, cảm thấy đồ được sửa còn xịn hơn trước. Đồ vật hư hỏng cho mọi người cơ hội để sáng tạo những người phóng khoáng lạc quan lợi dụng những vật phẩm có sẵn để sửa chữa những đồ vật hỏng không chỉ khôi phục chức năng như cũ mà trông còn đáng yêu hơn lần sau nếu bạn không cẩn thận làm hỏng đồ vật đừng vội vứt đi hay mang đi sửa hãy thử tự mình thử sức sáng tạo biết đâu sẽ làm ra tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị cuộc sống là muôn ngàn thứ quanh ta có thế có hồn sống đều quan trọng là ta thổi hồn vào nó bằng sự sáng tạo như thế nào xin mời các bạn cùng ngắm một số hình ảnh tế chế xịn sò được chia sẻ sau Xin chân thành cảm ơn đã xem. Hẹn gặp ở bài chia sẻ sau.